trắng và thơm như vậy Chị dùng thai và Downy hả Sao em hay vậy Thai và Downy được ưa chuộng tại Mỹ lắm đó chị ừ. Thai và Downy Hai nhãn hiệu được ưa chuộng tại Mỹ Là món quà hoàn hảo cho quần áo